Chào mừng các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV Nhận định nhanh kết quả các trận đấu Vào lúc 22 giờ ngày 18 tháng 12 sẽ diễn ra cặp đấu tại vòng chung kết giữa Pháp gặp Argentina tranh giải nhất nhì World Cup 2022 Mbappe sẽ đối đầu với đàn Anh cũng là đồng đội trong màu áo câu lạc bộ PSG trong câu lạc bộ PSG, Neymar, Messi và Mbappe rất thân với nhau nhưng tại World Cup 22 họ lại trở thành đối thủ nặng ký một bên chiến đấu để tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương, bên kia là sự kỳ vọng lập nên thành tích trong các kỳ World Cup sau 36 năm chờ đợi. Vì vậy, trong trận đấu này không có từ khoan nhượng của cả hai bên. Argentina không phải lúc nào cũng là những gã khổng lồ trong làng bóng đá như những người hàng xóm Brazil, nhưng Argentina vẫn được coi là một đội bóng đáng gờm nhất trong làng bóng đá quốc tế. Họ có nhiều cầu thủ ở các câu lạc bộ hàng đầu thế giới lịch sử của Argentina tại các vòng World Cup với những chiến thắng và thất bại. Argentina đã giành được hai chức vô địch trong lịch sử bóng đá World Cup vào năm 1978 tại sân nhà và năm 1986 được tổ chức tại Mexico. Trong hai lần vô địch năm đó, Maradona là người sáng giá nhất trong đội tuyển Argentina. Đáng chú ý là trận gặp tuyển Anh năm 1986 từ đường chuyền tạt cánh, Maradona bật cao đánh đầu, đưa bóng vào khung thành tuyển Anh, nhưng thay vào đó, bóng lại chạm tay đi vào lưới và được trọng tài công nhận bàn thắng do bị khuất tầm nhìn. Kể từ đó, Maradona trở nên nổi tiếng với bàn tay của Chúa. Argentina đã góp mặt trong năm trận World Cup vào năm 1930, 1978, 1986, 1990 và 2014. Nhưng chỉ với hai lần họ thành công và ba lần thất bại, Argentina cũng rất thành công ở các giải đấu 30k 15 lần vô địch. Trong trận chung kết năm nay, Messi có dẫn dắt đội tạo nên lịch sử mới, trong khi Messi chưa từng chạm tay vào chức vô địch World Cup. Đó là niềm ước ao lớn nhất trong cuộc đời cầu thủ quần đùi áo số của Messi. Messi, chúng tôi luôn tự nhủ mình không phải là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu để chống lại tất cả những kẻ ngán đường bởi là một tập thể đầy hy vọng và tập trung cho mục tiêu duy nhất vì thế Messi cùng đồng đội chiến đấu hết mình sau 36 năm chờ đợi Bên kia chiến tiến, đội tuyển Pháp cho thấy sự tự tin để chiến thắng Argentina. Trong lịch sử bóng đá, đội tuyển Pháp cũng sở hữu bề dày khá ấn tượng qua từng năm. Điển hình nhất khi Pháp vô địch World Cup năm 1998 tại sân nhà khi đánh bại tuyển Brazil với tỷ số 3-0. Lần thứ hai vào năm 2018, đội tuyển Pháp liên tiếp lọt vào bán kết vào năm 1982 và năm 1986. Trái ngược với Messi, Mbappe đã có thành tích xuất sắc và thành công trong giải đấu tại Nga. Mbappe trong vai trò đưa tuyển Pháp đến ngôi vô địch ở Nga với chiến thắng 4 ngày trước Croatia. Anh trở thành cầu thủ trẻ ghi bàn thắng trong trận chung kết World Cup. Đứng sau Pele. Sau 4 năm trở lại, Mbappe có tạo thêm thành tích cho mình hay không? Khi phải đối đầu với tuyển Argentina đầy kinh nghiệm trận mạc, những cuộc đối đầu của Pháp và Argentina trong quá khứ World Cup. Pháp để thua hai lần vào năm 1930 và năm 1986. Họ chỉ thắng Argentina một lần vào năm 2018 nhưng những thành tích trong lịch sử không nói lên được điều gì trong bóng đá hiện đại ngày nay nhìn vào những trận đấu đối đầu mới đây của Pháp Pháp vẫn đánh giá cao hơn tuyển Argentina về tư vi chiến thuật và sức trẻ Pháp có thể kiểm soát thế trận hoàn toàn họ mang đến cho đối thủ cảm giác rằng mình đang kiểm soát trận đấu và đến những giây phút quyết định họ tung ra đòn đánh sát thương cao cho đối thủ đây sẽ là trận đấu nghiêng về kỹ thuật và sức mạnh cho các cầu thủ còn ngoài đường biên sẽ là cuộc đấu trí của hai huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm và nhiều thành tích Kết quả sẽ là 1-0 cho đội tuyển Pháp Xin chân thành cảm ơn các bác, các chú và anh em đã đồng hành cùng Phúc Nguyễn trong video vừa qua Rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bác, các chú và anh em Để video Phúc Nguyễn ngày một hoàn thiện hơn Một lần nữa xin cảm ơn các bác, các chú và anh em đã đồng hành cùng Phúc Nguyễn TV Hãy ủng hộ Phúc Nguyễn TV bằng cách đăng ký kênh và like để Phúc Nguyễn TV có thêm động lực làm những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.